xin gửi lời chào đến thầy và các bạn đang theo dõi video này. Mình là Trương Ngọc Quang, sinh viên lớp y học cổ truyền K45. Hôm nay mình sẽ trình bày về công dụng của trái nhầu, một vị thuốc quý chữa nhiều loại bệnh. Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về cây nhầu, cây nhầu hay còn gọi là cây ngao hay nhầu núi. Cây nhầu cao chừng 6 đến 8 mét, thân nhẵn, thường mọc hoang ở những nơi ẩm thấp hay dọc bờ sông suối. Quả có hình trứng, xù xì, dài từ 5 đến 6 cm, khi còn non thì có màu xanh nhạt, đến khi chín có màu trắng hồng, mùi khá nồng và cay. Ruột quả có một lớp cơm mềm ăn được, chính giữa có một nhân cứng. Rễ, vỏ và trái nhau có chứa một số thành phần hóa học như sterol, cumarin, alkaloid, roseronin, polysaccharide. Ngoài ra quả còn chứa chất xơ, tinh bột, vitamin A, C, B1, B6, B12 và một số khoáng chất như kali, natri, sắt và canxi. Trái nhàu được dân gian sử dụng nhiều như một bài thuốc quý giúp tăng cường sức khỏe, chữa nhiều bệnh. Chúng ta cùng tìm hiểu về tác dụng của nhàu, trước tiên là tác dụng theo y học hiện đại. Theo y học hiện đại thì trái nhàu giúp lợi tiểu, tiêu hóa dễ dàng, hỗ trợ điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, trái nhàu còn có tác dụng trị bệnh táo bón, làm co giãn cơ trên. Một chức năng khác không thể không kể đến là làm giảm đau nhức, phong tê thấp, đau nửa đầu. Không những thế, trái nhàu còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng hạn chế sự phát triển của các khối u, hỗ trợ điều trị ung thư. Có thể dùng cho bệnh nhân đang xạ trị bệnh. Một công dụng khác của trái nhầu là giúp ổn định huyết áp, giảm huyết áp, lưu thông mạch máu, điều hòa huyết áp. Trái nhầu có công dụng loại bỏ các độc tố trong cơ thể, phòng chống cảm cúm. Hơn nữa, đây còn là vị thuốc trị cảm, giảm sốt cực nhanh chóng, là phương thuốc trị ho, hen suyễn cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, trái nhầu còn giúp chúng ta làm đẹp, giúp tóc đen mượt, ống ả, giúp tái tạo làn da trở nên trắng sáng. Kiên trì dùng trái nhau mỗi ngày còn giúp bạn giảm cân, giữ cân nặng, cân bằng vóc dáng. Ngoài ra, nước ép của trái nhau có tác dụng chữa đau nửa đầu rất hiệu quả, phòng ngừa bệnh tim mạch, làm lành vết thương, hỗ trợ điều trị viêm loét, mụn nhọt. Về tác dụng theo y học của truyền trái nhau có vị chát, quy vào kinh thận, đại tràng, có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu, hoạt huyết, điều kinh. Theo đó, trái nhau thường được dùng để chữa bệnh táo bón, khó tiểu, điều hòa kinh nguyệt, hạ sốt, chữa ho, hen suyễn, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể. Em xin giới thiệu một số bài thuốc theo đông y có sử dụng trái nhầu. Thứ nhất, bài thuốc chữa đau lưng và nhức mỏi xương khớp. Ta cần chuẩn bị quả nhầu non một lượng vừa đủ. Sau đó đem thái mỏng sâu khô, cứ 300 gram dược liệu thì ngâm với 2 lít rượu 30 đến 40 độ. Ngâm trong vòng 2 tuần là dùng được, mỗi lần uống 30 đến 40 ml dùng hai lần trong ngày. Thứ hai, bài thuốc chữa chứng rối loạn kinh nguyệt ở bệnh nhân cao huyết áp, cần chuẩn bị 20 g ít mẫu, 12 g hương phụ của gấu tẩm giấm sao, 20 g quả nhầu và 6 g cam thảo dây. Tiến hành rửa sạch dược liệu và sắc với nước, chia thành 2 đến 3 lần uống trong ngày. Sắc mỗi ngày một thang cho đến khi khỏi. Để trái nhầu thực hiện chức năng tăng cường sức khỏe, ta cần biết cách chế biến đúng đắn. Trái nhầu được chế biến bằng nhiều cách, dùng quả nhầu nướng chín và dùng ăn trực tiếp để chữa lị. Ngoài ra có thể ngâm rượu nhầu hoặc làm nước cốt trái nhầu. Tuy trái nhầu mang nhiều lợi ích nhưng chúng ta phải hết sức thận trọng khi sử dụng đối với bệnh nhân suy gan, suy thận, tăng kali huyết hoặc viêm thận mãn tính nên tránh uống nước ép nhầu quá nhiều. Không nên sử dụng nước ép nhầu với thuốc làm chậm quá trình đông máu, thuốc lợi tiểu giữ kali và thuốc điều trị cao huyết áp. Chống chỉ định nước ép nhầu với người có huyết áp thấp. Nếu mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2, gan nhiễm mỡ không do rượu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nước ép nhầu. Nước ép nhau có thể gây độc cho gan, vì vậy tránh sử dụng với những loại thuốc ảnh hưởng đến chức năng gan như acetaminophen, carbamazepine, amiodarone, erythromycin, phenytoin, methidopa. Phần trình bày của em xin hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.